Bây chúng ta cùng vận dụng để trả lời câu hỏi số 3, câu hỏi trong sách giáo khoa. Cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh của viên sỏi nhỏ trong nước, A là vị trí thật của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó. Ở PQ là mặt nước, hãy vẽ ảnh từ uh, đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. Đây, mắt là được đặt ở vị trí M. Ở bài này hôm nọ thì thầy đã vẽ biểu diễn cho các con và thầy còn à, nhắc các con một câu chuyện rất vui. Đó là một cái câu thành ngữ, đó là ăn cơm thì đi trước, lội nước thì đi sau. À, tại sao như vậy? Bởi vì hôm trước thầy cũng đã nói rồi, chúng ta hãy ước lượng độ sâu của một dòng suối chẳng hạn khi vào mùa xuân chúng ta đi hội hoặc chúng ta đi du lịch ở những vùng đồng quê và chúng ta rất thích thú khám phá xung quanh và chúng ta có thể là thích thú với trò lội nước chẳng hạn thì uh, nếu chúng ta lội nước trong trường hợp đó thì chúng ta dễ bị ước lượng sai cái độ sâu thực sự của dòng suối. Lý do thì chúng ta cùng nhau xem lại ở trên hình mô phỏng chính là của bài này. Bài này đề bài yêu cầu là hãy vẽ truyền đường truyền của tia sáng từ cái điểm uh, uh, A tức là viên sỏi đặt ở điểm A và đến vị trí đặt mắt là điểm M. Và tất nhiên lúc này thì Ừ, tia sáng được truyền từ trong hai môi trường trong suốt khác nhau thì ánh sáng không truyền theo đường thẳng nữa. Nên do đó trong trường hợp này ta không thể nối từ A đến M thành đường thẳng mà để chúng ta vẽ tia sáng được.